trung ương bị kỷ luật cảnh cáo nhưng mà các nhiệm kỳ trước thì cảnh cáo thì vẫn tại vị đó thôi vẫn làm hết nhiệm kỳ nhưng mà kỳ rồi đó là mình cho các đồng chí cảnh cáo là thôi trung ương thì cái đó cũng là một cách theo văn hóa của Việt Nam và thưa các đồng chí nó là sức ép từ tổ chức từ dư luận xã hội để cho công việc nó tốt hơn lên và tôi tin rằng với cái xu hướng này thì sắp tới nó cũng sẽ